<laughs> Và đây là Clubhouse nha các bạn Đây là bên ngoài Clubhouse Bây giờ xe đến rồi, cùng lên xe với mình nha Ủa, khoan, khoan lại, lại. Bước lên xe, bước lên xe, bước lên xe. đó là câu chuyện của nguyên cái thị trường á